giờ thì chúng ta bắt đầu vào video hay nào mấy bạn ơi À đây, mấy bạn có thấy cái gì đằng sau lưng mình không? Đây, mình sẽ cho bạn xem nha Đây, đây, đây, đây, nhìn nè, nhìn nè Xin giới thiệu với các bạn Đây chính là một cánh cổng Hello Kitty thì đây nè mình xin giới thiệu với các bạn nha đây chính là một cánh cổng Hello Kitty một cánh cổng có thể dẫn chúng ta đến được thế giới của toàn là con gái thôi bạn ơi bọn mình mới vừa sáng chế đỡ nghe hấp dẫn không và hôm nay mình có rủ Sammy với lại Simmy đi cùng với mình nè để chúng ta xem coi thế giới con gái là sẽ như thế nào nha trời ơi không biết thế giới này có nhiều có có có nhiều bạn bạn nữ sinh không ta trời ơi thật là thật là muốn đến đó quá ok ở ở, ở gì gì vậy gì ở, ờ, có có có gì đâu rồi ok à, mình mất rồi tụi mình không còn tồn tại sim ơi mình không phải là con gái nha à, okay, à, anh okay. À, thôi thôi mệt có mệt cho bây giờ từng người từng người vào đi anh anh dịch anh dịch anh chưa vô trước đi anh đang xem demo Chị... <laughs> làm gì vậy không đứng xấu vô nè rồi ok sam bây giờ đi sim nè rồi sam rồi ok tới lượt phong nha ơi cùng nhau đến với thế giới con gái thế nào let's go Hey, chúng ta đã đến được thế giới dành cho con gái. Ta da! Wow, con gái dữ ta Ủa, wow. khoan khoan Khoan khoan khoan mọi người ơi Hình như tôi thấy có gì đó nó hơi sai sai phải Đâu đâu để mình xem coi Ủa tính ra cái đó là cánh cổng Hello Kitty là dẫn chúng ta đến với thế giới con gái Mà tại sao nó là dẫn chúng ta vào cái chỗ nào mà nó toàn màu hồng vậy ta Ủa chỗ này là chỗ nào vậy Ủa? Ai biết Ôi trời mọi người ơi, mình đang rất là nghi ngờ luôn nha Dịch ơi, em thấy chỗ này nó quen quen nè Cái chỗ này nó cũng là một căn phòng hình vuông Mà có những cái thử thách này Trời ơi, đừng có nói là chúng ta đã đến với nhà tù màu hồng nhớ bạn. Trời ơi trời. Nhà tù màu hồng what the heo Ờ nhắc mới nhớ nó không có cái lỗ nào mà nhìn ra ngoài luôn á. Đúng rồi. Ờ. Trời cái gì vậy? Ủa, cánh cổng dẫn đến thế giới con gái không chịu dẫn tiền dẫn đến nhà tù màu hồng làm gì? Thôi thôi, mình không, ở đây đâu, mình không, ờ, ở đây đâu. Anh về đi. Em biết không? Em biết không? Cái cánh cổng đấy á, nó ý nó muốn nói gì em biết không? Nó tiếng ý nói là ừ, nếu mà chúng ta bước vô dính vào bọn con gái là chúng ta sẽ ở trong nhà tù màu hồng. Trời ơi Vô vô à, ờ đúng rồi là biết sao không Phong Cái cổng đâu mà về Ông nhìn coi Mất cổng rồi Ừ ha là chúng ta đi đến cuối đường là có cổng về thôi Hoặc là ừ. em xin tư nào đó Ờ chết rồi Đúng rồi bây giờ không có cái cánh cổng ở đây làm sao mà về được Thôi toan rồi, toan rồi Thôi mọi người ơi, bây giờ tôi nghĩ đây nè Bây giờ không về nhà được rồi thì chúng ta cần phải gọi là thoát khỏi cái căn tù màu hồng này thôi Chứ không thôi là chết đó, hiểu không? Ok, ờ. rồi chúng ta ừ. bắt đầu trò chơi Rồi, rồi. cảm đất ăn đào tìm đường ra ngoài Tào lao anh đào đến ngày mai luôn á Bây giờ bọn mình phải vượt qua thử thách thôi Để em xem coi Thôi chỗ này cũng y hệt như chỗ lần trước luôn nè Chúng ta vẫn phải bắt cua đồ nè mọi người Qua đây qua đây Trời Cái gì mà Sam đi té rồi Cá bập nước đây Cá bập Qua đây qua đây nhanh lên Sam ơi Qua đây Sim với Sam nhanh nhanh lên Ok à, rồi, qua Rồi qua, qua đây coi có gì nữa nè Trời ơi, cái căn nhà tù màu hồng này nhìn cũng khá là dễ thương nha Bởi vì trong đây nữa bạn các bạn xem nè Cái này là cục kẹo nè, Sim, Sim coi nè, cái này là cục kẹo á ừ, <laughs> Rồi Đắng được không? Đây, đây ok, nào. để em xem coi Ở đây cái cửa này toàn bằng thép mà lấy đâu chìa khóa để qua được trời Ờ, à, để em xem coi Hình như là chìa khóa nằm ở trên đây nè Để em, mọi người hãy xem em trình diễn trình độ bắt cua của em đây Hơi, Trời ơi cái gì chứ mấy cái trò bắt cua này không cần ông siro luôn Chỉ cần một mình em thôi là em có thể bắt cua được rồi Trời, Rồi xong mình mới nói xong cái mình té luôn dạ. Cái này người ta gọi là Người ta gọi là gì ta Ngu mà thích thể hiện à, đúng rồi Ok rồi Phong này người ta gọi là chơi ngu các bạn ơi Rồi xong Sammy qua trước mình luôn các bạn ơi Ok Rồi, là tí khổ à Để xem coi à, Trong đây có cái chìa khóa nè Đó hấp dẫn ok Bây giờ quay về nha có chìa khóa rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về cái chỗ này Rồi ok, mở cửa ra nè Bật chìa khóa lên Rồi vô Ồ ok, để xem tiếp theo là gì đây Trời ơi trời Trời ơi mọi người ơi, sao sao mà cái căn tù màu hồng này em nhìn để ý là nó có nhiều mấy con dango quá vậy quá quá trời dango màu hồng luôn nè. Wow. Mấy mấy mấy con này không không phải dango Phong ơi. Phong nhìn kìa, em để ý xem bọn nó chạy vù vù vù luôn dango đâu chạy vậy đâu. Ồ, bọn nó còn bốc lửa nó kìa anh, hình như đây là chính là dango quái vật anh ơi. Hồi toàn rồi, toàn rồi. Đúng rồi, ơi bên kia có con Dango to đùng luôn cả anh rồi à chắc là em nghĩ rằng cái này cũng giống như cái map của bà Granny á Bọn mình phải tiêu diệt hết bọn nó, sau đó lấy được chìa khóa và mở cửa Em nghĩ là như vậy á à... Ok rồi đấy em, em cho coi em đây có kiếm đúng không Ờ đúng nè, có kiếm đấy nè Rồi mọi người ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau tiêu diệt mấy con này thôi mấy con này láo bọn mày dám quýnh sammy của tao hả mày mày mày mày mày trời trời trời à trời mày chết nè chúng ta giết mấy con nhỏ này trước đi anh em rồi sau đó chúng ta sẽ giết mấy con lớn sau à mày hả mày dango nè sẽ xem siêu nhân xanh chém đây chém nè đó tụi mày quýnh, quýnh wow. tụi mày cứ quýnh chết anh dịch đi tao không nói gì hết mà tụi mày quýnh chết sammy là tụi mày chết với tao nha mày ấy da, rồi xong dịch giết em dịch dạy dịch người lớn mà dịch quýnh em dịch kỳ quá mất dạy gì nói đúng mà ok để xem coi đi cái con cuối cùng này giết nó đi đúng rồi còn con dango cuối cùng này giết nó mày hả mày mày mày anh em xử tử nó nào mày tao chém mày chết mày hả mày mày hả dango dango tao giết mày luôn là đâu tao đi <laughs> này tao giết mày luôn dịch vừa nhau vô dịch chết luôn <laughs> mày hả con mày hả mày rồi chết đó rồi ok ô nước yeah. chưa lượm được cần gạt rồi nè ok rồi mở cửa ra thôi hey yeah. lên lên lên lên để em coi em bắt cua hai lóc nè ấy hey. đó ghê wow rồi sim leo lên đi sim gì sim sim lùng quá sim leo không nổi anh ơi chơi <laughs> thì chơi chơi thì chơi chơi cũng học từ sim ok rồi ok lên được rồi nè mở cửa ra rồi vô thôi trời ơi là trời cái chỗ gì đâu mà nó sâu vậy trời mọi người coi nè sâu ơi là sâu luôn phải lưu phải lưu điểm hồi sinh lại mới được wow trời dị dịch dị dịch dịch nhảy xuống nó làm gì dịch chết bây giờ không biết bay đâu dịch ơi rồi sao cái hố này ủa bên dưới không có gì hết anh trời hấp dẫn vậy ủa ủa gì vậy sao bên dưới có con dango vậy đây có dango luôn ở trong cái hòm á à, ủa oh. trong cái hòm có dango hả đâu đâu em coi coi à, ai quýnh em vậy à, rồi rồi chết rồi ai vậy ai chơi bất chạy vậy hả hai người đúng không xuống dưới đây đi Thôi mọi người ơi, bây giờ chúng ta phải tìm cách để vượt qua map nè Đừng có giỡn với nhau nữa, đừng giỡn nữa Để mình xem coi Ở trong đây có gì không nha Ui, trong đây có trứng dango với lại kẹo mút nè Wow, à không, cái này là kẹo dẻo mới đúng Kẹo sinh gum mới đúng, đúng rồi, ok để mình xem coi Bây giờ, à mình hiểu rồi Mình hiểu rồi, Sim Sam ơi tôi hiểu lý do ừ. Tôi hiểu cách để chúng ta gọi là vượt qua con map này rồi à, Bây làm giờ chúng ta sao? sẽ làm như thế này nè mình sẽ để Dango ra Sau đó mình sẽ cho con Dango ăn kẹo nè Đó, ăn thật là nhiều kẹo vô Đó Rồi, vậy là chúng ta có thể cưỡi được con Dango rồi nè, thấy chưa Đó, chúng ta có thể nhảy tưng tưng tưng này thấy không Sau đó chúng ta sẽ nhảy qua bên, vượt qua cái gọi là những cái cây cầu này Chúng ta qua bên kia, hiểu không Ôi ơi. Ok ok, bây giờ tôi sẽ đặt ra cho mọi người một con nha. Ok, nãy là có một con nè, con này là con thứ hai nè. Ăn kẹo đi. Ăn đi. Rồi ok, hai con. Rồi dành cho hai người. Rồi bây giờ là con này là của Phong nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau vượt qua con map này nha. Đếm đi mọi người, chuẩn bị nha. Một, hai. <laughs> Ủa nó làm sao? Ông té lên nó chạy nó cũng đi vậy. <laughs> Ông té luôn bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, mọi người chưa nghe tôi nói gì hết mà đã nhảy rồi. Coi tôi nè, tôi hướng dẫn cho nè. Đầu tiên á là mình phải leo lên con Dango, thấy chưa? Sau chúng ta sẽ nhảy từng bước từng bước lên Mọi người hãy nhìn tôi này nha Nhìn tôi mà làm nha Chúng ta sẽ nhảy nè Đầu tiên thì con Dango nó sẽ nhảy rất là thấp luôn Chúng ta phải nhảy từng cái từng cái lên Thì nó sẽ càng lúc càng cao hơn mọi người thấy không Đó ờ. Càng lúc càng cao hơn nè Rồi chúng ta sẽ nhảy qua Đó Rồi Tôi qua được rồi nè Ghê không Rồi bây giờ ờ. Sim với Sam qua đi Rồi Sam Sam vẫn té <laughs> Trời ơi Rồi xong Sim té luôn bạn ơi à thôi được rồi coi tôi nè tôi nhảy qua cho coi nè ok bạn ơi thôi để cho sim với sam từ từ qua nha còn phong sẽ qua trước nha bạn ok ấy nhảy qua nè đó thấy không mình phải canh đúng thì nó mới nhảy qua được mấy bạn nữ này không biết gì hết trơn á ok nhảy qua nè đó rồi mấy bạn ơi, mình đã gần qua tới nơi nè, trời ơi Cái con này nó nó nhảy khó cực kỳ luôn anh em Từ nãy giờ mình mới nhảy được có một chút và chưa nhảy qua được hết cái chỗ này nữa Ok, lần tiếp theo nè, yeah, ok Rồi, qua được rồi nè Tiếp nha, tiếp nha, từng, từng, từng rồi bay qua yeah, dạ, ok rồi tiếp nè một hai ba qua luôn qua luôn qua luôn yeah ok bạn ơi phong đã qua được tới nơi nè quá giỏi luôn bạn ơi mấy bạn thấy phong giỏi không bạn nào thấy phong giỏi thì nhớ để lại một like cho phong nha cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn ok cảm ơn dango đã giúp cho tao qua qua qua bên đây nha rồi sam ơi sam ơi sam có qua được không không khó không qua được hả ôi nè tôi tôi tôi chỉ nè nếu như mà sam không qua được á thì sam chỉ cần ăn kẹo xin gum này vào thì sam có thể bay được lên trời và sam bay qua đây hiểu không được mà được được được ăn đi ăn đi đó thấy không bay nè bạn ơi thôi cố lên cố lên sắp sắp sắp sắp qua tới nơi rồi đó hiểu không đó chỉ cần ăn kẹo của Go vô thôi là chúng ta có thể bay được nha nè qua bay qua tới nơi luôn rồi nè ghê chưa trời ơi kiểu này nhanh hơn ông bắt tôi kỳ kỹ con Go vậy tôi té quá trời luôn nè ok ok rồi còn còn dịch đâu vậy ủa dịch còn bên dưới hả cố lên dịch ơi anh làm bảo tư này dịch ơi để em quăng trời ơi các bạn ơi đây là lần đầu tiên mình thấy một con dịch biết bắt cua anh em <laughs> bắt cua nãy giờ chưa lên tới nơi nữa bắt bơi lên là ở ừ, thôi chứ không ủa anh dịch đâu anh Ê, nhìn nào thể hiện cho phong coi nè nhìn nào cố lên nhìn nào qua đây anh cố lên quá à. đơn giản chẳng qua là giấu nghề phong thôi chứ cái này ăn qua phát một đó sao sao anh... chẳng qua anh có xin đi anh mới nhảy nhanh vậy thì có ê, ê, hình như cái khúc này nó xa hơn bình thường sao ờ à, khúc này nó xa hơn cố lên anh à, nhìn đấy để nhìn đây, ôi ô ghê cũng qua được luôn nè ghê ghê ghê rồi ok tiếp nào ôi bên đây vẫn là cái hồ cá ăn thịt người nè mọi người wow wow wow, ok không sao hồ cá ăn thịt người cũng dễ qua mà chúng ta dạ. trời anh dịch ác quá vậy trời rồi rồi rồi xong rồi xong chết sim rồi rồi xong chết sim luôn đó Trời thấy anh đi game hôm qua phát một nè anh giật ác quá à. hoa xem ơi tôi tôi chỉ nè hai đứa mình có cách để qua nè tôi cho sim một ít xin gom nè đó Ủa, chúng ta chỉ cần ăn xin gom chúng ta bay qua thôi trời ơi nhanh gọn lẹ liêu liêu mấy con cá đố đố mấy em bắt được anh đố mấy em bắt được anh liêu liêu liêu, liêu. trời ơi rồi ok qua tới nơi nè rồi tiếp theo gì đây Ồ, tiếp theo là một cái lava ôi trong đây vẫn có kẹo xin gom nè à mình hiểu à. rồi yeah. map này là map, map người ta ăn xin gum ngoài hả ờ <laughs> anh cái map này chính là cái map mà mình ăn xin gum đến khi nào mà mình béo ú luôn thôi anh ok ăn xin gum bay qua lava thôi có gì đâu à, bay qua nè đó ờ, ở <laughs> dịch tính ra cái nhà tù màu hồng này coi nó nó dễ thương quá ôi, nó cứ bay bay không à ê đâu có lại đâu có lại kia đâu có lại kia qua bên kia để cạnh dễ thương ôi trời trời em thấy cái map này hết dễ thương anh ở đâu ra mấy con quái vật vậy hỏi không xong rồi ok từ để em mọi người để em để em xem coi trong đây có gì nha hello quái vật Mày quái vật nè quái quái vật nè bây giờ chúng ta lưu lưu lưu điểm hồi sinh lưu điểm hồi sinh mọi người à, đừng quýnh em vậy đây mày mày tao chưa lưu điểm hồi sinh mày dám quýnh tao mày cút ra đánh tao mày mày đánh này lưu lưu lưu ok lưu điểm hồi sinh đây nè khô máu tao lưu rồi chứ mình chết mày mày mày mày mày chết rồi Trời ơi mọi người ơi mọi người coi nè Đến cái chỗ này á là chính là chỗ của mấy con quái vật à, gọi là màu hồng nữa anh em trời ơi. Ồ à, không con này là con quái vật màu đen Nhưng mà cái đầu của nó có cái mấy cái vạch vạch màu hồng trời này thấy không Ôi à, Cái gì hai bà chân vậy Trời dịch dịch đang cưỡi voi để để để giết người Ok để em Em sẽ chịu hồi voi luôn Ok hai bà chân Bà bà chân mít tới dịch với bà chân phong cận à, cưỡi voi để đánh giặc mấy bạn ơi à, chân ờ, chắc chân chân chân nhị không còn ở ở trong mini world là có chân dịch với lại chân phong <laughs> mày hả mày hả mày đó rồi ok Wow, giết được hết bọn nói nè Wow, mấy con quái vật yếu đuối này làm Ê. sao mà quýnh lại anh em mình được ui, ui, ui, Ok ơi, con gì vậy Ủa gì à, cái gì mọi người hoảng sợ vậy Bình tĩnh chứ, quái vật nào bọn mình cũng giết được hết á, yên tâm Ờ, à, để em qua cầm coi coi à, thôi em nghĩ lại chúng ta về đi mọi người về đi sao <laughs> em thấy con này nó to quá à. trời ơi để, gì vậy? từ từ để em xem để em ờ, xem để em xem con gì trắng bóc vậy ui con này là cái đầu của hello kitty nè trời cái đầu Hello Kitty Trời ơi mọi người ơi Tính ra là hồi nãy em tạo cánh cổng để đến với thế giới Hello Kitty là thế giới dành cho con gái Ai về đâu nó đưa chúng ta đến nhà tù của Hello Kitty luôn Nhà tù màu hồng Ủa sao sao sao này ra Hello Kitty anh nhìn Ủa, chuột chuột Jerry lai sao sao sao sao, sao, <laughs> sao, sao em thấy nó giống em anh cái con chủng con của tuyết rồi à? gấu tuyết cái gì gấu tuyết không thấy hả hello. con con hello, hello kitty á là nó có cái hello bèo mọi người mọi người tan lì tan lì tan lì ui ui nó quấn dịch kìa nó quấn dịch kìa trời ơi nó quấn dịch kìa à con này láo chắc là con này là đồng bọn của bà granny nè anh em ơi chúng ta phải tiêu à. diệt bọn nó thôi dịch đây qua đây qua đây tiêu diệt con quái vật hello kitty uh, siêu to khổng lồ này đi anh mày hả mày à mày tính quýnh tao gì không có được tao đâu liêu liêu thôi thôi thôi thôi thôi dừng lại thôi dạ. anh, anh anh thực sự quan ngại về vấn đề cả team đang có mát thì đừng có đứa nó bay bay kìa <laughs> ok để em giết đó à mày lại đây mày lại đây solo mày luôn mà mày không biết tao chùm gia su hả mày Ê, rồi xong chết queo luôn solo là quái chân đó ai da trời ơi mọi người ơi mọi người ơi con này nó khỏe quá nó quýnh mình quá trời luôn anh em hero team hợp sức lại nào giết nó hợp sức chạy đi mày mày, mày, mày đã đúng rồi sư tử kìa wow trời ơi trời ơi mọi người coi kìa con con khủng long nó đang nó đang cắn cắn con hello kitty kìa mọi người wow hay vậy đó cắn đi oh, cắn đi anh chạy cho khủng long cắn ô mọi người ơi mọi người coi kìa con khủng long đang cắn hello kitty kìa wow hấp dẫn vậy Wow cắn cắn đấy đi Cố lên khủng long Cố lên khủng long Cố lên Ok để xem coi Rồi xong đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp em để Rồi ok Rồi để xem coi Đấy Đánh nhau đi Trời Đánh đây wow. Trời ơi Ồ hay vậy hay vậy hay vậy ờ, nhưng mà với ma đừng nhìn đi nữa nhưng mà chưa gì là em thấy tim mình chết nhiều hơn rồi nha mày mày mày mày mày mày hả hello kitty này này hello kitty này ừ, mày này trâu quá à. ta sẽ giết mày ừ. ấy ấy trời ơi vậy ta sao, sao khủng long anh nó quýnh em luôn vậy <laughs> gì vậy em em em, đang chung khủng long của anh ấy da con khủng long của anh nó quýnh em nè chết rồi chết rồi chết rồi khủng long hả khủng long Ừ, ừ, ừ, trời ơi coi coi chừng anh em ơi, anh ơi, tha tha tha tha em mày hả mày nhỏ. trời ơi trời em nói thiệt với anh luôn nha em chưa chết gì Hello Kitty mà em chết bởi vì con khủng long nó cắn em chết á tào lao thiệt chứ hey, ok bạn ơi bọn mình đã giết được con quái vật đầu Hello Kitty siêu to khổng lồ rồi và mình còn có năm máu thôi à trời ơi xém nữa mình chết rồi anh em ơi hey, nhưng mà không sao mình nghĩ cái này chắc là trận cơm bách cuối cùng luôn rồi đó bởi vì con Hello Kitty nó nó nó đã chết rồi vậy là chúng ta đã tiêu diệt được con Hello Kitty và chúng ta đã vượt qua được nhà tù màu hồng rồi gì anh lùi ra nào lên đây bên đây hả ok mở mở mở mở mở ừ. cửa mở cửa ra mở cửa ra cửa ra mọi người ơi đảo ra ra đảo ra đào ra à chúng ta sắp được về nhà rồi ok ra ngoài nào mình đã thấy được ánh mặt trời rồi rồi ok mọi người ơi bây giờ chúng ta cùng nhau kiếm cánh cổng sau đó quay trở về làng hero team thôi nào rồi ok anh em ơi, thì hôm nay là mình và Hero Team đã cùng nhau vượt qua được cái map nhà tù màu hồng của Hello Kitty siêu kinh dị các bạn ơi. Và bọn mình đã giành được chiến thắng, bọn mình đã vượt được ngục rồi nè. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Còn bây giờ bọn mình phải quay trở về với làng Hero Team đây. Tạm biệt anh em nha và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha.